think you should yeah. oh, Ok và chúng ta hôm nay thử xem là có trở thành lập trình viên được không Chiến này, hướng dẫn này Để trở thành lập trình viên trước hết bạn phải trở thành bậc thầy bật máy tính What the fuck tầm xa, nhấp này để kết nối ok ừ. bây giờ mình phải uh, kết nối à ok chưa mở nguồn điện đang chạy vào rồi máy tính đã được bật họa này xuyên tay tay to ok thời gian là anh em xem tự đọc nhá Ok chào mừng bạn đến với không gian về Google lần này mặt thật là và lỗi rất nhiều lỗi được tạo ra để bắt đầu cho hệ thống chuyên gia từ danh sách ở bên phải ok mình sửa lỗi này à? đó đường kết nối từ điểm bắt đầu bên trái chuyên gia bên phải ok ok nối vào màu đỏ à đâu nối vào cái bên này từ đây chúng ta sẽ Đây có 10 đỏ 10 xanh này. À đây. À à đây đây nối vào cái cụm này bây giờ bắt đầu mình nối từ đây đây là màu đỏ thì sẽ, à nó sẽ cái cái này là cái kiểu thuật toán Ibsen rồi nhớ không nhầm là thuật toán Ibsen rồi nếu là đỏ thì sẽ đi lên trên còn nếu không phải là đỏ tức nghĩa là màu xanh này đây là khác này thì sẽ đi bên dưới đấy chạy thử ngày xưa học Pascal với cả C cộng cộng nó kiểu kiểu cái này nó nó nó, nó chơi kiểu trực quan chơi lập trình bằng hình chứ không phải bằng lệnh đó ừ, hợp lý thành công thời gian chạy 21 giây trên 26 đạt file cả lập trình cat overflow cách để hiểu tiếng động vật tanh tay to a còng cat chấm mèo một vai cả vai cả cái mèo của mình đỉnh ngã rồi cat chấm mèo là từ đây tôi sẽ It post City mà nó không không có mấy ý nghĩa Bối lập phương chạy từ trái sang phải liệu đó có phải lông tơ kẽ tóc của toàn bộ machine learning ok nhạc game này khá hay à với cả game này được có việt hóa nữa hình như cái này việt hóa từ cộng đồng game thủ hay ra nhà phát triển nó cho tự việt hóa cũng hay tới cây công việc luôn hãy nhìn cây công việc đó là bản đồ tiến trình của game Ờ, trong game của bồ chiều sắp tới sẽ ra nhiệm vụ cốt truyện nhánh thì chọn có biểu tượng đại diện cho những công nghệ ok để sử dụng trong công việc tương ứng nghe có vẻ rất đơn giản hoặc hy vọng là vậy wow vậy đồng đồng này là đồng gì đấy euroket à đồng này đồng euroket à 350 Uầy, sáng tạo ghê nhở Quả A còng cũng hình Có hai tai mèo luôn Cái công việc khởi nghiệp Ứng viên đọc rồi tiến hành đi Đéo cần phải đọc đâu Tóm lại là vẫn phân loại như lúc nấy đúng không? Kết quả kỳ thi Kết quả kỳ thi Đường đầu ra 388 Bây giờ mình phải bỏ cái lọc vào Xong rồi để màu xanh lục Ngoài lục đi lên trên Khác thì xuống dưới Lưu vào Chạy thử tốc độ lên cho nhanh nhá Chốt chương trình để hoàn tất Ok, viết chương trình này khá dễ Ok ha Cat Crown Trừ 41 đồng Thuế à? Mèo tệ, vậy <laughs> cả mèo tệ What the fuck đồng đồng đồng tiền mèo luôn lỗi CSDL ok 350 mèo tệ năng lực của bố không chỉ được đo bằng tiền mà bằng huân chương nữa tôi có ảnh hưởng tới cốt truyện của bố để nhận thêm huân chương chương trình của một phải tương ứng với thời gian à phải cho kịp thời gian đúng không Thế sau có quả thông rác ở đây hủy các phần tử. Chi tiết quan trọng không quan tâm bạn đặt bao nhiêu thùng rác, chỉ tính là một nốt giới hạn. Ngoài đời thật dữ liệu thực có rất nhiều lỗi, loại bỏ lỗi là một kỹ năng quan trọng của mọi nhà khoa học dữ liệu. Thắc. chỉ bị mắc theo tham gia Discord của chúng tôi. qua nguyên một cái Discord để cộng đồng à tìm hiểu các hoạt động thôi tiếp tục luôn bắt đầu tính thời gian chưa uhm, bây giờ chúng ta có bây giờ chúng ta có ba cái nhưng mà luồng ra chỉ uh, lấy ờ, hai uh, cái thôi ta sẽ lấy xanh với đỏ à? Chỉ được mối một đường đây à? Uhm. Này vào một đường. Đây có hai đường. đây luôn khác thì đi vào thùng rác ok chưa nhỉ kia đỏ đi vào đây xanh lục cũng đi vào đây nhưng mà chỉ lấy đỏ về đây xanh lục sẽ đi vào đây và đưa vào đây ở màu xanh cứ màu xanh ra trời cứ thế trôi vào thùng rác thôi đúng không ok sẽ thử này không kịp giờ đó kịp không nhỉ à 28 30 ok rồi ôi nó lại dễ chỉ là mấy cái đơn giản thôi Cây công việc Ok mình làm được mấy chương trình rồi 1, 2, 3, 4 4 cái rồi Đây cái thứ năm Lỗi ờ, CSTL 2 Trường tiếng Tây Ban Nha Account cat.mail Gửi đến tanh tay to Account cat.mail với cơ sở dữ liệu 2 Xin chào, lại là chúng tôi đây. Chúng tôi phát hiện ra một vài lỗi mới gây ra bởi người dùng. Hãy cập nhật chương trình giúp với sẽ dễ dàng hơn nếu bạn dùng lại cốt cũ. Ok, đây có một thư kín lịch sử của hệ chuyên gia. Random ML Fights Cat mail gửi đến mình này 1965 có thể coi là thời điểm bắt đầu của việc tạo lập hệ chuyên gia nằm vào các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Stan Stanford, Edward và Bruce một nhóm các người đạt giải Nobel bắt đầu làm việc trên một hệ thống máy tính được dùng để xác định cấu trúc phân tử chất hóa học một phạc đéo hiểu gì luôn này. Ờ, mình nhận quả này đi Deep New 1905 trí tuệ nhân tạo non neural và người lên cố gắng tạo ra trí tuệ nhân tạo trước khi phát minh ra mạng lưới thần kinh người ta sử dụng hệ chuyên gia cái này dịch có vẻ không sát lắm nhỉ đọc chảy hiểu cũng quay luôn chuyên gia là một thuật hệ chuyên gia là một thuật toán để quyết định làm giảm sự quyết định của con người What the fuck? ví dụ là Eliza chatbot đầu tiên trên thế giới nó được tạo ra vào năm 1966 dùng để nói chuyện với bệnh nhân và sử dụng câu hỏi giống như bác sĩ tâm lý thật nó làm việc rất tệ tưởng thế nào mẹ đến bây giờ 2021 rồi nó làm việc nó còn chưa trơn được nói gì là mẹ, ừ, 1966 hãy xem này ước tự tạo là đặc biệt chứa chương trình thiết kế chỗ đó của mình kìa à? Thế bây giờ chỉ cần nối cái này luôn là xong rồi Còn chia đỏ và khác Bây giờ chỉ lấy đỏ thôi Việc khác thì vẫn phải Để vào thùng rác chứ đúng không? bắt đầu phức tạp hơn rồi công việc của mình bắt đầu nhiều hơn rồi này cách nhận biết tiếng mèo trong tranh ảnh what the fuck lúc phát hiện tiếng mèo bên trong hình ảnh luôn ạ Thế liệu có cách nào phát hiện tiếng mèo mà không sử dụng hệ chuyên gia không nó hoạt động với ký tự nhưng với hình ảnh thì không tốt lắm hơn nữa hơn nữa này dịch sai này hơn nữa con mèo không có ngồi yên. cái độ có tác dụng hoặc không thử cây quyết định nó giống như hệ chuyên gia nhưng trên đẳng cấp cao hơn cái này đi đã tính sau nốt khác nhau có thời gian xử lý khác nhau cái này ảnh hưởng tới hiệu suất chương trình của biểu tượng bên phải biểu thị cho thời lượng thời gian cần thiết ok cái tách không phải ba giây này tách mất một giây à ok cái này mình không có ấy rồi mình đỏ lôi lên trên hết đúng không xanh lam thì chảy xuống dưới xanh lục cái này là nguồn sau rồi nguồn trước là cái này bây giờ dùng à, ờ, từ từ mà trên này cũng cần xanh lam này dưới này cũng cần xanh lam trên này cần xanh lam để làm gì à nhầm xanh lục để làm gì xanh lục xanh lục nhầm nhầm nhầm đây cũng có lục đây cũng có lục mình dùng cái này à bỏ này à đây đổi thành lục à chấm ba giây thế thì không có phần khác à 앞 대안하냐 xong 100% điền đầy 12 12 10 xanh 10 xanh lam 10 đỏ còn mỗi cái lục là hai là được đúng không hơi bị rối rối này cây quyết định ecosystem đỏ và khác một đường đỏ là hai màu một đường đỏ ra hai màu Thank you. hỏng ở đây đã ăn màu đỏ màu khác đi ra đây ăn ừ, màu lục kéo được nhỉ ấy không phải cái này chứ khác đi ra đây chỉ trên này màu đỏ nữa để, để bất kỳ à để, để bất kỳ chứ thêm vào không? À. Đi chảy chảy xuống dưới được nữa à? Nhưng mà không được, nếu mà cắm một phát thẳng vào đây thì nó ăn mỗi đỏ thôi. thì có cả cái đỏ chạy vào đây à? Chạy thử xem nào. À không, ơ, à, đúng rồi. Cái đỏ cũng chạy xuống dưới rồi, nó để bất kỳ ấy. Ơ kìa thì để cái đỏ một đường cái xanh một đường thì cái xanh lá nó vẫn chui vào nó nó phọt ra phọt ra hai bên luôn phọt ra bất kỳ chỗ nào luôn nó đơn giản như thế mà mình cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên là thế đéo nào nhở ờ mình tưởng là cái xanh lá cây nó phi vào cái cái cái cái cái cái trung gian kia nó nó không phọt ra được nữa tại vì nó không có like uh, lai xanh lá ra nhưng mà sự thật là đéo phải nếu mà nó không được định hướng ra thì nó vẫn cứ phọt ra hai bên phọt ra bất kỳ ừ. hơi bị khoai hiểu hiểu đấy bắt đầu hiểu cơ chế hoạt động rồi bây giờ tối ưu hóa cây rồi tôi ưu hóa đi để tăng tốc hoặc giảm tốc nhấn nút trên màn hình ở mũi tên cách để sử dụng ô đầu ra bây chỉ có đỏ đấy á một giây lấy cái này là là, là đúng nhất rồi có nghĩa bất kỳ uh, bất kỳ thì có có thể phọt được cả màu đỏ đúng không này cần 8 cái màu đỏ từ nhau bất kỳ là sao nhỉ và cũng có thể phọt cái màu đỏ ở đây đúng không thế hai line màu đỏ này thì làm sao thì nó không bị phọt cái màu xanh vào đây không nó bị chiếm mất cái ô này không nhỉ ờ có có có có bị phọt vào cho nên mình sẽ không đủ phần trăm ừ, mình sẽ không đủ phần trăm đúng rồi nó có bị phọt vào luôn không được thế phải thế phải phải phải phải phải dùng cái này đúng này định hướng đỏ ở đây xong rồi định hướng thì cái khác cái cái phần còn lại là phi vào thùng rác hết Đó, sẽ như thế này nhưng nó mất tới một giây à thời gian quá Đúng rồi, nếu mà làm này sẽ không kịp thời gian Nên sửa cái này như nào mới là cái điều quan trọng Cái không phải ba giây kia thì nó lại uhm. Mà dùng phím kiểu gì nhỉ? thì nó lại phọt cái bất kỳ vào thùng rác thì cũng dở À nhưng mà liệu nó có chơi này được không nhỉ chơi ở này à phọt hết đỏ ở đây nhà cái này vẫn bị chậm kịp không? Ồ oh, kịp này <laughs> Đúng rồi đúng con mẹ rồi Xuất bản chương trình luôn Hợp lý Medic Chúc mừng công ty của chúng tôi đang sản xuất Thuốc giảm đau hữu cơ 34 chấm đỏ yêu cầu là 19, 16, 15 40 chấm xanh lá 26 xanh ra trời để chúng ta sẽ có gì ở đây Chúng ta sẽ lọc đỏ và lam sẽ lọc từ từ không đến 3 giây nó sẽ đỏ hai cái à thế làm cố định đỏ là hai đường thì bất kỳ đỏ lục là thuộc dạng bất kỳ rồi lập phọt cái nào cũng được đúng không à, định hướng lam định hướng lam đâm vào hai trước bất kỳ kỳ thì vẫn là ba cái không được phải lấy là cái khác lam ra một đường khác ra hai đường khác ra hai đường khác thì sẽ có chỉ còn lục với cả lục với cả với cả cả, cả đỏ thôi lục với cả đỏ lục bây còn có mỗi lục thôi thì bây qua hai cái không phải ba à? add up logic Cái này mẹ đi đường dài vãi cả cứt ạ Cháu hiểu là có kịp thời gian không Chạy thử đồng áo đét Đéo kịp thời gian rồi Phục chậm quá Tiền đầy 14 trên mười Mẹ 9 gì phải thuật bỏ này rồi phọt ở mâm mới hả? hai màu đỏ xuống đây để ờ, một, một màu đỏ vào đây bất kỳ ở đây bất kỳ thì vẫn bị mất màu đỏ ở đây à à, không được thì phải cái này à con này nó bảo giảm thời gian kiểu gì nhỉ xong cái màu đỏ đúng không à, hai cái màu xanh một cái đi về ba hướng không phải ba ba sáu mười chín cái mười lăm à. hai cái là hai cái màu hai cái màu sẽ là làm ở đây làm cái phọt ra kia lục phọt ra ngoài không phải ba giây đi thẳng vào kia rồi ờ, Lục hết Một cái lục phọt lên đây Thì như vẫn không kịp giờ Vẫn giống như vừa nãy Thì phải Nếu không nhầm mẹ mày nghẽn cổ chai luôn rồi Chết chết chết chết chết chết Nghẽn cổ chai rồi Từ đoạn này hơi bất cập tí nhỉ chỉ cho lam qua thôi cái, cái, cái lục nó mất đi đâu nhỉ lục nó còn đi qua không nhỉ ờ hoàn thành what the fuck đã dùng 5 trên 40 wow, được dùng 40 nốt cả à? mình mới dùng 5 nốt mẹ cái này vào tận mẹ mày 22 này vào tận 35 vãi nồi này vừa đủ 16 chương trình hoàn thành một cách dễ dàng mà nãy giờ mẹ mình cứ ừ, tính tính cái đéo gì mẹ phân chia đéo gì lắm đéo hiểu à, kết thúc stream chưa chưa mà đúng không ok nguồn gốc nguồn gốc hội kín Illuminati trong ngày tốt lành tôi đang nghiên cứu những văn thư và văn tự cổ để khám phá sự thật đằng sau bí ẩn của Illuminati tôi cần biết tất cả hình tam giác bức thư để tìm ra lời giải. Ok Cái này lại dễ rồi tam hình Nhận biết hình tam giác thôi đúng không Hình tam giác thôi đúng không làm việc cho con người có vẻ quá dễ dàng nhàm chán hoặc bòn rút linh hồn hướng tới đỉnh cao trở thành CTO của một startup. Nguyên tắc trong thế giới thị trường khốc liệt đó là không bơi thì chìm. Ok. Mày sẽ giàu hay mày nhảy lầu? Tao sẽ giàu. Cửa hàng pizza gửi ra bếp mẹ mít What the fuck What the fuck mẹ mít Cái này mẹ fan của Miss Thi Dịch à Pizza bếp mẹ mít luôn Ok tham gia startup Một chương trình được tạo ra cho startup không khác gì một chương trình bình thường nhưng sẽ không có giải pháp cho startup một chương trình chỉ chạy tốt hơn hoặc tệ đi và lợi nhuận tương lai của mày phụ thuộc vào chất lượng. Ok, sản phẩm của bố mày luôn chất lượng luôn. Xin mẹ đảm bảo lấy uy tín của tao ra đảm bảo luôn nhá. Được rồi, chúng ta sẽ ờ, làm gì đây? Ừ ta có hai hình uh, tròn và hình vuông chúng ta sẽ phân loại nó uh, một cách uh, cực kỳ đơn giản như thế này chương trình của bộ chạy có vẻ tốt hơn nữa quá trình chạy thử không ảnh hưởng tới kết quả start của bộ. cứ tự nhiên dùng chạy thử ok ok tao còn phải chạy thử á đây là chạy thử lại phát đây mượt rồi đúng không suốt thôi phun phút rồi Bạn này nguồn thông tin, tin chính về star của mày Ấn nút ngày tiếp để xử lý Thu nhập 290 Mèo tệ Đây dùng 159 66 Uầy, số dư 1.500 mèo tệ rồi Wow Một sự khởi đầu Thuận lợi Lẽ người ta có món gà không lối thoát Đây gà có lối thoát ạ Phải là bìu dịch Trang trại À trang trại Gà có lối thoát Chào mày Tao là Tara Tao có một trang trại công nghệ cao nho nhỏ là phân phối của bọn tao đề nghị cung cấp nhiều loại trứng khác nhau. Ok, phân loại cái gì? Loại trứng ra lại phân loại hình này, hình nọ này. Chết chết chết chết chết chết. Hình tròn này. Đi lên này. Khác này. siêu mượt luôn Ok, mượt mà nhá 100% chính xác xuất chương trình Ok Máy đã đặt tới giới hạn cuối kỷ nguyên nhấp vào một banner để tiếp tục câu chuyện uhm. đồng bạc vàng ok bố mày khiêm tốn dành đồng trước danh đồng trước không thì mình không tự tin đâu ngoánh với danh vàng đâu hiểu cảm xúc động bật what động phật động bật động vật mà hiểu cảm xúc của mèo F5 uhm. F5 F5 à, tiếp tục tỷ lệ lỗi và giờ là lúc mấy thứ thực sự khác đây này per perception có thể hỏng và cải thiện tin sâu nó cũng tạo ra rất nhiều lỗi tỷ lệ lỗi được hiện ở biểu tượng này sử dụng chế độ tập để dạy cho thằng này gây ra số lỗi tiếp tục à, túc tiệp xếp cho à, đây là một cái uh, cái cái cái lớp mà mình tạo ra để uh, nó tự học luôn nhưng mà trong quá trình học nó sẽ xảy ra lỗi kiểu AI à 300 hình mỗi loại trong uh, à, 34 giây tốc độ 0,7 giây Uầy, quả này nó phân được ba thứ luôn này Đấy, chắc vẫn đơn giản thôi huấn luyện đạt ngưỡng 60% rồi đấy ở trường đã đạt đến mức sai số tối thiểu có gì nữa bạn có thể dạy chúng à kia chạy thử xong rồi mới dạy à Bây giờ mới ấn dậy đúng không? Ở đây, chạy thử Ok, đạt rồi Huấn luyện trước À, huấn luyện trước từ uh, thời gian 0.7 mấy xuống 0.7 đúng không? Người dùng số dư À, đây là tiệm pizza của mình à không phải à, tiệm pizza mà phần mềm cửa hàng pizza mình để ý thu nhập vô cẩn thận khi con số nó màu đỏ nghĩa là hết tiền Sibay Ok Nha Đam Để làm gì đây? thích truyền thông đã khóa này mà cái này không dịch cho à cây sơn rồng bảo vệ khỏi bức xạ kiểu tóc Samsung mình có 5.000 rồi trang phục mèo nhận một con mèo chỉ một số ít tìm thấy lỗi không nhận ra oh đây là gì ram một mê tăng hàng chứa socket xử lý ba thời gian truyền tải 1%. Tăng tốc nút làm việc 1%. Vậy, mua mấy cái này để nâng cấp à? Chơi luôn. Chơi luôn, chơi luôn. Tiền nhiều để làm gì? con mèo ơ sao bật ra khỏi group này tóc bằng tay cho đẹp Mua luôn Mua luôn Cái gì mua được mua hết Ok hộp thứ đến thứ kín thứ từ bố và mẹ What the fuck Chào con yêu Hai ta vẫn nhớ con trân trọng sự độc lập tài chính Nhưng thôi nào, sinh nhật sắp tới rồi ngoan và cầm tiền đi cho mình cái gì đó tốt nhé bố mẹ yêu con và nhớ con rất nhiều tái bút đừng quên đội mũ đó bên ngoài lạnh đấy ớ ờ, sao biết bây giờ là mùa đông ôi ok gửi con mẹ nó 1363 tiền cho mình luôn ok bố mẹ cho thì con nhận phát minh ra cây quyết định đọc hết ok rồi à, người dùng số dư thu nhập vá gì ở đây cần vá gì không chạy thử hoạt động vẫn mượt chứ thế cần vá cái quái đâu vẫn mượt mà đây rồi sản phẩm bơ sữa ok chào bạn tôi là sam tôi sở hữu một nhà máy sản xuất sữa ước mơ của tôi là tạo ra những hàng hóa tốt nhất trên thị trường và điều đó không thể nếu không có độ chính xác cao trong quá trình lên men. Được rồi. Bố mày sẽ viết cho mày một à, mày phần mềm siêu chính xác. Ở đây chúng ta có là gì chứ? lại vứt vật thùng xác ra Mẹ mày dở hơi không Ôi Ôi ôi ôi ôi ôi, ôi. Cái, cái, cái này là cái gì đây Ôi thì eo eo này à, Mày tự cất tầm mai à đường thôi Giật mình Tưởng thần kỳ đến mức được hai đường rồi bây giờ mình cộng thêm cộng thêm cái máy ấy đâu nhỉ chín ba giây tôi mấy cái công cụ vừa nãy không dùng được à ờ, bây giờ chỉ có cái máy này vậy gì mẹ mệt đẳng cấp hơn nữa thì làm sao mà chia được hay phải bỏ bỏ một cái ấy ở đây đây ơ à. ở đây rồi đạt rồi này Thế là hình tròn không cần đưa vào đây nữa à? cho cứ cứ dội vào đây thôi Kéo kịp Ô vẫn kịp này Ủa xanh sang 90% luôn Ơ kìa 40 giây Ồ thế mà cũng được à Tưởng phân phải phân phối mẹ đủ cả Cả hình tròn lên bên trên thế thì dễ tưởng thế nào metal kia construction xuất hữu kiện cơ sở xây dựng trên rồi thì họ cần biết uhm. à, bây giờ lại còn chơi đến màu nữa màu đỏ thì sẽ có màu đỏ có hình vuông với hình tròn hình tam giác đỏ vứt vào sáu giác xóa xóa rác này từ từ nhá Thế bây giờ là nối mà Nhưng mà hai hai hai hai ấy mà nó, nó chui vào cùng một lúc bị nghẽn à hai đường nó chui vào cùng một chỗ bị nghẽn à lục một bên lam tam giác thì vào đây ok cảm ơn bạn nào vừa đăng ký nha có bạn uh, rose hmm. bên bên dưới này vẫn bị nghẽn này cổ trai rồi chính xác 80%. Lập trình gì game vậy A Rìa cho học với. À, đây là game uh, Why to Learn bạn nhé. À, tuần vừa rồi free trên Epic Game ấy, nhưng không biết giờ còn không. xuất đồ chơi tôi sẽ liên lạc với bạn thay mặt công ty Nukatoy tưởng công ty sẽ toi luồng đầu vào một luồng đầu vào ba thế luồng đầu vào hai đâu ok trên này mỗi hình tròn dưới này là ba hình cả hình tròn chia làm hai nhánh hình vuông hình tam giác cũng chia làm hai nhánh có hai đầu vào hình tròn độc lập kiểu này hay hơn chứ nhỉ đúng rồi kiểu này có, có vẻ hay hơn chứ nhỉ này trăm phần trăm bốn mươi lăm bảy mươi phần trăm ba mươi ba mươi 27 25 35 22 ờ, thế cái cái trên này nhiều hơn thì phải uh, ít cái hình tam giác lại ít hơn nhỉ vẫn phải mix hai cái vào nhau à cái này phải mix hai cái vào nhau rồi cái giờ phân hai luồng này cái luồng trên với cả luồng dưới số lượng khác nhau Đâu thử thử chạy ra xem được không? Đạt đến mức sai số tối thiểu rồi à? Chạy thử em nào Ờ. ờ Nhưng mà không biết có đủ không Đủ hình tròn không Không đủ hình tròn rồi Phải mix Bên trên còn 6 hình tròn này Không đủ sản phẩm rồi Đúng rồi Nó không thể đơn giản này được Phải mix phải mix với nhau cái này để đủ hình tròn cấp đầu ra chỉ được nối với một cái thôi à Thế thì uh, 25, 27 thế dồn hết hình tròn lên bên trên rồi đúng không? Bên dưới này mình sẽ không cần hình tròn nữa. Đấy 30 à? Thế thì uh, ờ, 45 hình tam giác. Ờ, bốn mươi bốn ba thế đéo nào 30 thế hình tam giác phải lên hình số 2 hình tam giác phải lên hình số 2 hình vuông sẽ phải uh, xuống đây đúng không từ từ nhưng mà sao lại có ơ sao màu đỏ vẫn chui ở đây à thêm thùng rác đây à? Đó kìa từ từ nhưng mà sao hình tam giác vẫn chui vào đây Tưởng nó đi theo luồng này chứ Đây bị nghẽn này Căng căng căng căng kéo này căng rồi được rồi Đây, bị nghẽn hai đường vào là không được à Ô, mấy cái này là mấy cái kiểu gì đây máy này mình còn không nhớ cơ căng rồi căng rồi căng rồi máy này là phân ra ba hình khác nhau vào phân ra được ba hình khác nhau trên đầu hình tròn thứ hai là hình vuông thứ ba là hình tam giác đầu là hình tròn thứ hai là hình vuông thứ ba là hình tam giác bây giờ phải dùng hai máy này à đầu là hình tròn Rồi phân ra hai hình tròn nữa. Cái bên trên đi xuống dưới à? Cái bên dưới đi lên trên à? cái này là ba hình khác nhau hình khác nhau dồn ở đây á Đỡ tắc không nhỉ ơ à, vẫn phải có nốt á không cho không cho máy nó vào được đâu cần đéo đâu hay phết đấy Ồ oh, thất bại kìa 42 trên 45 Khoai rồi Khoai rồi khoai rồi Đời không như là mơ nữa rồi không cho xe máy là lại phải vào đây sản xuất đồ chơi từ từ kìa ngày tiếp kiếm thêm ít tiền nữa Ui càng ngày càng ít người dùng rồi Chết chết chết chết chết chết Chê bời này Mất hết Mất hết mất hết à, Cây ấy đâu nhở Cây cây cây công việc đâu nhở Để start up thôi Công việc hiện tại thư Ô, nhận sản xuất đồ chơi là phải phải phải phải phải chiến luôn à à đây cây đây đi làm cái khác thôi cái này hơi khoai hơi bị khoai làm cái khác trước đi nhận biết ký tự văn bản 800 tiền tôi để ý thấy rằng bạn có thể tạo một hệ thống nhận diện văn bản dựa trên Perceptron. Cũng một hệ thống tương tự có thể phân biệt nguyên âm với phụ âm. Rất đơn giản, nhưng yêu cầu độ chính xác cao. à cái này à, đang chỉ chế cái công cụ máy thôi chưa phải là vào một cái ấy cụ thể cái đầu vào vẫn rất là đơn giản thôi ấy à từ từ chỉ cần 18 hình tròn nữa đúng không dưới này 30 hình chỉ cần phải hai đường Ơ nhưng mà sao cái đường hình tròn nó vẫn cứ phọt cái hình vuông ra là thế đéo này nhỉ? Vẫn chưa hiểu cái cái cái cái percept tròn này lắm. Hay là từ cái lúc mình tạo cái máy à, nó nó là có vấn đề như thế nhỉ? là chúng tôi là cộng đồng loài người yêu mèo tại Cà Nổi. Sai chính tả nhá, các bạn dịch thuật này chết dở. Ship một trong những thuật toán non neural mạnh nhất để phát triển đặc trưng trong hình ảnh thế cơ à phát hiện vật trước cái này để làm gì tôi chưa hiểu luôn chỉ nhận cái ấy thôi đúng không ờ cái này bị đẩy ngược lại này cái này không có gì chứa à lên đường bên phải chứ Mẹ Né Né Ây trời ơi Trên mini game đua xe Ok Huấn luyện thằng này luôn Chạy thử này Ui tốc độ cao đấy Mẹ mà hút nhau bây giờ Ui hồi ôi mẹ đầm mẹ đi rồi khá mượt. Chi phí AI à? 2K666 Trả tiền tươi luôn Đéo gì xoắn ở à đâu, mình nhận được tiền đúng không? Ờ, xong này có xe tự lái luôn Hoàn thành hướng dẫn startup Đi ra mẹ mít để vào được các cái khác Ồ, oh, tâm lý đám đông chưa hoàn thành à? Triển thôi Ôi, còn người anh em nào đang xem không vậy? Nhớ để lại cho mình một like và một follow nhé Đây chúng ta có lại là hình tam giác hình vuông hình tròn tròn hình vuông trên không có hình tròn ta sẽ phân loại à, hình tròn bên trên là bộ lọc màu là màu đỏ màu lam à nhưng mà chưa chưa chưa chưa lọc màu này là hình vuông hình tam giác tam giác là đủ rồi bên dưới không cần là hình uh, hình vuông nữa hình tròn là 5 hình vuông uhm. à phải phải phải lọc màu xanh lá bạn đút được cái màu đỏ tăng ra màu đỏ vào, vào là thế đéo nào mình thấy bộ bộ lọc này màu xanh lá mà sao vẫn có màu đỏ trôi vào nhỉ từ từ màu à màu đỏ vứt vào mẹ mày so rác đi à, nhưng mà bên, bên trên bị làm sao đấy có vấn đề gì không nhỉ à, sao vẫn có màu xanh lá chui vào này khoai khoai rồi từ từ cái này hơi sai sai Okay. thấy hơi sai sai gì ở đâu rồi <laughs> loại hình trước mới phân loại màu chứ đúng không? Phân loại màu chứ phân loại hình. Phân loại song song. khác nhau rồi đúng không bất kỳ nó không phải là màu khác nó không phải thuật toán nữa. phân loại hình phân loại màu mới khó cái khác mình tròn đi lên cái khác xuống bên dưới à đỏ hình tròn màu lam ok cho màu đỏ hình tròn màu lam uhm. hình khác giác thì sẽ là hình vuông hình tam giác sẽ là phải đưa hình tròn ờ có cả hình tròn màu xanh nữa mình sẽ vào đây để chạy thử bên trên hơi chậm nhỉ không ổn mấy đầu vào hơi ít không biết nên phân loại màu trước hay là phân loại hình trước màu trước thì bên trên có màu đỏ màu lam over khác thôi tam giác màu đỏ màu lam mình không cần lấy bỏ thùng rác Đây, đoạn này là đoạn cuối Thế đoạn này là đoạn cuối Thế đoạn này là đoạn cuối thế bây giờ phân loại hình ở đầu này loại tam giác cái khác sẽ là hình đỏ với hình, à, hình tròn với hình vuông nối như này cái này nối vào đây như này à thế bây giờ hình tam giác này sẽ chỉ còn màu xanh lá bây giờ phải phân phân màu đi đầu à từ từ thế phải tách màu lục xuống một nhánh xuống đây à bây giờ đỏ một lần nữa lục đây, nối vào đây đỏ lại ra thùng rác lục vào đây nhưng mà thời gian có vẻ chậm anh em tốc độ có vẻ chậm đặt nhiều quá nhiều bước quá bị chậm phân loại khá đúng rồi hai màu ở đây chúng ta có hai màu tiếp theo đó ở đây chúng ta có hai hình ở đây chúng ta có hai hình đỏ và vuông đây hình tam giác đây chúng ta có hình vuông hình tam giác hình tròn bỏ ok ở đây chúng ta có 在手术 Giản thế này thôi mà không giải được Chết dở rồi Hay màu đi sau nhỉ tròn thành tam giác với hình vuông tròn cho sọt cần nhiều hơi kém nhở độ, à đâu độ chính xác bên dưới kém quá vẫn bị lọt à lọt cái gì vào ờ, lại à, xem xem xem xem xem xem ok. Ờ, kìa xem job khác của job nào dễ hơn làm nốt job dễ rồi nghỉ này tự lái này hơi khoai nha đúng là cái cái nhánh cuối mấy cái nhánh cuối khó nói chung là như thế này sản xuất đồ chơi nhánh cuối này xe tự lái nhánh cuối này mấy cái nhánh cuối là mấy nhánh hoàn thiện uh, sản phẩm ấy. nên nó khá khó xin chào chúng tôi đại diện cho trung tâm khoa học chương trình hiện tại của chúng tôi đang hoạt động kém mắt của thể song song tính toán của chúng tôi ok thử cái này xem nào mình cần phải công cụ mới để ok có máy này ơi vãi nồi Sao tính toán phọt ra được hai cái đỏ khác nhau à? Ui rồi Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh Đấy, mấy cái này dễ này Đây, hệ thống xong xong tôi bị hỏng Cần nâng cấp ok, kìa à. Căng đét vậy Cái này giống kiểu uh, sản xuất mẹ CPU nhỉ Thậm chí CPU nhỉ Một luồng đầu vào chia ra à, Một co chia ra là mẹ nhiều luồng này Úi xôi ơi easy quá mấy cái um, mấy cái theo trục lớn này là mấy cái nền tảng kiểu nền tảng ấy cho nên nó làm khá dễ khi mà đi vào những cái nhánh chi tiết thì bắt đầu nó là vào lập trình chi tiết nó bắt đầu khó hơn hệ thống hiểu tiếng mèo mới được có 35 phần trăm ok Sao lại cái chế độ độc tài ta Nào xin chào chúng tôi là nhà cung cấp internet À nhà nước duy nhất Một quốc gia nhỏ Bảo là độc quyền ra lại là dịch là độc tài nhỉ Hài thật Phải gọi là là là, là kia nhỉ Độc quyền nhé, kinh doanh độc quyền nhé à, Độc tài, nghe độc tài mất quan điểm Phải dịch là độc quyền dịch hết nữa họ lưu trữ các lược đồ thực hiện trước đó cho phép chuyển đổi giữa chúng khi được yêu cầu bạn có thể chọn phiên bản lược đồ ok đây chúng ta sẽ à, phân loại làm hai luồng một là đỏ vào đây ờ thế thôi à thì đâu cần cái này đâu đúng không chỉ cần màu đỏ đâm vào đây thôi mà còn những cái màu khác đâm vào thùng rác thôi là xong chậm như này hơi chậm thì chúng ta sẽ bút bằng cái máy này bút bằng cái máy này thì sẽ sẽ ra hai luồng cái này nhanh quá mà xử lý chậm quá cái một cái đỏ này à không chia chia ra làm nhiều này à phụt được nhanh hơn được đéo đâu chậm hơn ấy thế là thế đéo nào nhở lại không phải không năm giây chắc chắn không kịp rồi vẫn phân luồng rồi ấy à bắt đầu khoai rồi thôi có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục game này ở buổi livestream tiếp theo nha giờ muộn rồi mình nghỉ đây bye bye anh em nếu anh em còn đang xem nhớ để lại cho mình một like một follow nhé phải sửa lại phần mềm thu nhập âm con mẹ nó rồi hay phải kinh doanh gì thêm nhở phá vùng gì không không rồi không ai thèm dùng phần mềm của tôi rồi bye bye anh em nha để tôi khắc phục cái này đây bye bye hẹn gặp lại anh em buổi buổi livestream tiếp theo